Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Cán bộ có thể sai trái, thế lực thù địch có thể tiến bộ tích cực. Hội đồng lý luận trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa đăng thêm một bài nhằm nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch đối với nền chính trị nước này. Bài của Phó giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Hào không nêu ra nhiều ý mới so khi nói về những thế lực chống phá nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối của đảng, nhà nước thường không được nêu danh tính cụ thể là từ nước nào, ở đâu, thuộc tổ chức nào, hiện đang làm gì. Phân biệt bạn thù ngày càng khó. Tuy thế, bài viết có tựa đề khá dài, nhận dạng các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá, nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối của đảng, nhà nước ta hiện nay đăng trên một loạt báo mạng – Việt Nam hôm 17 tháng 4 muốn làm rõ hơn về các khái niệm trọng yếu trên khi nhận diện bạn thù. Tiến sĩ Hào nêu ra hai định nghĩa này qua trích dẫn từ điển tiếng Việt nhưng sáng tạo hơn ở phần quy về chủ thể ai đang có những dạng quan điểm đó. Ở đây, người đọc có thể thấy các quan điểm này có thể thuộc về khá nhiều chủ thể, Quan điểm sai trái có thể là của cán bộ, đảng viên nhân dân, quan điểm thù địch là quan điểm của các thế lực thù địch. Và theo tác giả, từ sai trái đến thù địch là một khoảng cách không xa, tùy vào mức độ sai trái nghiêm trọng đến đâu. Quan điểm sai trái cũng có thể trở thành quan điểm thù địch khi mức độ sai trái trở nên nghiêm trọng. Nó không còn là sai trái về mặt nhận thức, quan điểm mà chuyển thành sai trái trong cả lập trường chính trị, lợi ích, giai cấp. Tuy thế, theo tác giả, cũng cần thấy rằng các thế lực thù địch không phải lúc nào cũng không phải họ, chỉ toàn có quan điểm thù địch đối với chúng ta. Thậm chí, Đảng Cộng sản Việt Nam đôi khi chia sẻ quan điểm của các thế lực thù địch như tiến sĩ Phan Trọng Hào mạnh dạn viết. Mặc dù giữa họ và chúng ta đối lập với nhau về lợi ích, về lập trường, về quan điểm giai cấp, song có thể giữa chúng ta và họ vẫn có những quan điểm tương đồng, chung giống nhau. Đi xa hơn, ông cho rằng các thế lực thù địch có thể có những quan điểm tích cực, tiến bộ mà chúng ta có thể thừa kế, tiếp thu nếu biết gạt bỏ những định kiến giai cấp hẹp hòi, thiển cận. Một lần nữa, tác giả bài báo không nêu các thế lực thù địch là ai, nhưng từ văn cảnh, người ta có thể hiểu là những quốc gia có mô hình thể chế khác biệt về giai cấp như dân chủ tư sản, nhưng có ưu điểm, tài chính, công nghệ, mà hệ thống chính trị Việt Nam – muốn kế thừa và tiếp thu. Điểm mấu chốt muốn nêu ra của bài viết có lẽ là đề cao tính linh hoạt uyển chuyển trong việc xác định bạn thù và nhấn mạnh nhu cầu bảo vệ ý thức hệ chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo diễn giải của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Các vụ xử án tham nhũng lớn những năm qua được cho là để loại bỏ thành phần suy thoái gây hậu quả nghiêm trọng cho kinh tế, làm tổn hại niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Bài báo nêu ra bốn dạng thức của các quan điểm sai trái thù địch cần đấu tranh nhưng tự trung là chống, phủ nhận, chia cắt xuyên tạc, bóp méo chủ nghĩa Mác Lenin tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam và chống việc coi là các sai lầm do thực tiễn khách quan của Đảng Cộng sản Việt Nam này là biểu hiện của hạn chế về lý luận và phủ nhận lý luận đó. Điều đáng lo ngại nhất theo tác giả là cách nghĩ phủ định lý luận cho lý luận đang cản đường thực tiễn ở Việt Nam hiểu ngắn gọn là hệ thống tư duy hiện nay bị cho là không phù hợp với tình hình. Con đường còn dài và vô cùng khó khăn. Hồi tháng 3 năm 2022, Đài báo Nhà nước Việt Nam đồng loạt giới thiệu cuốn sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về con đường quá độ lâu dài lên xã hội chủ nghĩa của nước này cuốn Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, cho rằng Việt Nam vẫn đang ở trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội và nói đây là một sự nghiệp lâu dài vô cùng khó khăn và phức tạp. Các lãnh đạo khác ở Việt Nam gần đây giao nhiệm vụ cho ngành tuyên giáo tiếp tục nghiên cứu nhằm hoàn thiện nền tảng lý luận đi lên chủ nghĩa xã hội vào năm 2045. Cùng lúc với một số người từ bên ngoài nhìn vào thì xã hội Việt Nam ngày nay chỉ thấy chủ nghĩa tư bản không còn dấu vết gì chủ nghĩa cộng sản kiểu cũ. Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã phát biểu như vậy khi thăm Việt Nam năm 2016. Sử gia Anh Archie Brown trong cuốn The Rise and Fall of Communism cũng cho rằng cùng với quá trình Liên Xô tan rã, Trung Quốc và Việt Nam đã chuyển sang xã hội hậu cộng sản, post Communist Society. Những dòng tư duy như thế này gián tiếp đặt câu hỏi Vậy, một tổ chức đông đảo trên 5 triệu thành viên như Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò gì khi xã hội đã thay đổi nhanh chóng? Các hoạt động của ngành lý luận thuộc đảng này ở Việt Nam lâu nay chú tâm giải thích và xác lập vai trò của đảng ở khi môi trường đối nội và đối ngoại không còn như trước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin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 Giống như scandal Việt Á, hoàn toàn không hề hấn gì dù chỉ đạo và đốc thúc thực hiện. Thần tốc xét nghiệm trên diện rộng, Thủ tướng Việt Nam lại hoàn toàn vô can trong scandal giải cứu. Cho dù rõ ràng công điện số 540 công điện Thủ tướng đã tạo ra mớ bùng nhùng như đã thấy. Cuối tuần vừa qua, tại kỳ họp lần 2 của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng kiêm Chủ tịch hội đồng này chỉ đạo, công tác thi đua khen thưởng phải sáng tạo hơn, thiết thực hơn, đi đúng trọng tâm, trọng điểm, tránh vừa khen thưởng xong lại xem xét kỷ luật. Chưa rõ trong thi đua khen thưởng tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thế nào là sáng tạo hơn, thiết thực hơn và nếu không đi đúng trọng tâm, trọng điểm, tiếp tục xảy ra tình trạng vừa khen thưởng xong lại xem xét kỷ luật thì sao? Tuy nhiên, tường thuật về kỳ họp vừa đề cập cho thấy ông chính dường như hoàn toàn vô can. Nếu chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào khi công ty Việt Á được tặng huân chương lao động hạng 3 vì nghiên cứu sản xuất bộ xét nghiệm COVID-19 và tập thể cục lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao cũng được trao huân chương y hệt như thế nhờ tổ chức những chuyến bay giải cứu để đưa công dân gặp hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu về nước – thì tất nhiên Thủ tướng cũng vậy, dù chính ông trực tiếp hoặc gián tiếp tạo điều kiện cho điều này xảy ra thông qua chính sách thần tốc xét nghiệm trên diện rộng. Dẫu hậu quả của việc nghiên cứu sản xuất kinh doanh bộ xét nghiệm COVID-19 dán nhãn công ty Việt Á là đặc biệt nghiêm trọng, nhưng đến giờ, việc xem xét trách nhiệm chỉ mới chạm nhẹ vào hai cá nhân là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng hoặc đang là Bộ trưởng ông Nguyễn Thanh Long, hoặc từng là cựu Bộ trưởng ông Chu Ngọc Anh. Cả hai ủy viên Ban chấp hành Trung ương đảng này chỉ mới bị hệ thống chính trị đề nghị cảnh cáo và vì hệ thống công quyền chưa hành động nên vẫn đang đảm nhiệm vai trò Bộ trưởng Y tế hoặc Chủ tịch thành phố Hà Nội. Không có bất kỳ cá nhân hoặc cơ quan hữu trách nào đề cập đến trách nhiệm của ông chính. Vì sao đã có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy hoạt động sản xuất và phân phối bộ xét nghiệm COVID-19 dán nhãn công ty Việt Á không thể gây hậu quả nghiêm trọng như thế nếu không có chủ trương, thần tốc xét nghiệm trên diện rộng và ông chính tả sung hữu đột đốc thúc hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương tới địa phương phải thực thi nghiêm túc chủ trương này, phớt lờ khuyến cáo của nhiều người, nhiều giới thần tốc xét nghiệm trên diện rộng vừa không thể đem lại hiệu quả mong muốn, gia tăng nguy cơ lây nhiễm, vừa lãng phí, làm cho doanh giới, quốc gia thêm kiệt quệ vì chi phí quá lớn mà ông chính không phải chịu một trách nhiệm nào cả. Tương tự, Tổng Giám đốc Công ty Thương mại Du lịch Dịch vụ Hàng không An Bình không thể đưa hối lộ cho một Thứ trưởng Ngoại giao, bốn viên chức lãnh đạo Cục lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao, một chuyên viên vụ trang thiết bị và công trình y tế thuộc Bộ Y tế, một cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an. Nếu cuối tháng 4 năm 2021, ông Chính không ban hành công điện số 540 Công điện Thủ tướng yêu cầu 5 bộ ngoại giao, công an, y tế, quốc phòng, giao thông, vận tải, giám sát, quản lý chặt chẽ công tác tổ chức chuyến bay, đảm bảo tần suất, đối tượng và số lượng người chuyến bay theo kế hoạch được duyệt phù hợp với khả năng tiếp nhận trong nước. Công điện số 540, công điện Thủ tướng không chỉ tạo điều kiện cho Cục lãnh sự kiếm tiền nhờ phê duyệt các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước, các cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài có thêm cơ hội bóp cổ công dân Việt Nam bằng việc đẻ ra thêm đủ loại thủ tục trong việc duyệt cho từng cá nhân được lên những chuyến bay ấy để hồi hương. Ví dụ, buộc phải trả lệ phí, hợp thức hóa, lãnh sự thẻ chích ngừa, dịch và chứng thực thẻ chích ngừa. Nếu đương sự tự dịch thì phải trả lệ phí chứng thực thẻ chích ngừa của ngoại quốc được dịch đúng mà còn giúp chính quyền các địa phương một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lưu trú hốt bạc vì sao Công an Việt Nam chỉ điều tra việc đưa và nhận hối lộ trong phê duyệt các chuyến bay của Cục lãnh sự mà không đá động gì đến trách nhiệm của các cơ quan ngoại giao ở bên ngoài Việt Nam trong xét duyệt những trường hợp cần hồi hương cũng như trách nhiệm của chính quyền một số địa phương theo công điện số 540 công điện Thủ tướng có quyền tiếp nhận hay từ chối cho các chuyến bay đưa người hồi hương hạ cánh, đính kèm việc tiếp nhận là chỉ định nơi bắt buộc cách ly với mức phí rất cao. Có đưa và nhận hối lộ trong tiếp nhận những chuyến charter, doanh nghiệp nào đó làm thủ tục bao nguyên chuyến rồi bán lẻ từng chỗ và chỉ định nơi bắt buộc cách ly hay không. Ai cũng biết chi phí hồi hương bằng đường hàng không khi đại dịch còn hoành hành tăng trung bình từ 4 lần đến hơn 10 lần. Không ít trường hợp phải trả hàng chục ngàn Mỹ Kim vì ngoài số tiền phải trả cho chuyến bay còn bị buộc phải cách ly tại những cơ sở lưu trú sang trọng với chi phí lưu trú rất cao như hệ thống Vinpearl của Vingroup, chẳng hạn quảng cáo trên travel.com.vn về chuyến bay hồi hương khởi hành từ Pháp, Paris, ngày 10 tháng 11 năm 2021 tạm ngừng tại Seoul, Nam Hàn đến Cam Ranh ngày 12 tháng 11 năm 2021 cho biết chi phí do phải cách ly 8 ngày 7 đêm tại Vinpearl, Condotel Empire Nha Trang là 89 triệu đồng cho một người lớn và 85 triệu đồng cho một trẻ em. Trong tuần tháng 12 năm ngoái, một số viên chức hữu trách trong lĩnh vực hàng không, doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch, đồng thanh đề nghị chấm dứt những chuyến bay hồi hương nhằm trục lợi và sớm mở lại các đường bay thương mại theo thông lệ quốc tế. Lúc đó, ông Võ Huy Cường, Cục Phó Cục Hàng không của Bộ Giao thông Vận tải thừa nhận, kế hoạch mở lại các chuyến bay quốc tế chở khách đến Việt Nam đã bắt đầu từ tháng 7 năm 2020, nhưng đến nay, tháng 12 năm 2021, cứ dập dình. Ông Cường không đề cập nhưng rõ ràng chuyện mở lại các chuyến bay quốc tế chở khách đến Việt Nam dập dình vì công điện số 540 công điện Thủ tướng mà Thủ tướng Việt Nam gửi các nơi hồi tháng 4 năm 2021. Công điện này đã trở thành cơ sở pháp lý để chính quyền các địa phương tự do đặt định đủ loại yêu cầu, biến các chuyến bay hỗ trợ với chi phí tương đối hợp lý vì cách ly tại các cơ sở do quân đội điều hành thành charter, chuyến bay combo, gộp cả chi phí vận chuyển lẫn chi phí cách ly nâng tổng chi phí hồi hương lên từ vài lần đến hàng chục lần. Tới mức những người có trách nhiệm không thể kiềm chế mà phải tố cáo đó là trục lợi từ nỗi bỉ cực của đồng bào. Mọi thứ chỉ trở lại gần như bình thường sau khi Công an Việt Nam khởi tố vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Cục lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao. Tại sao toàn bộ hệ thống chính trị, hệ thống công quyền có tai như điếc, có mắt như mù khi 200.000 công dân trở thành nạn nhân của khoảng 800 chuyến bay được ví von là giải cứu, kêu như bọng? Đó là chưa kể đến hàng triệu người mà sinh kế gắn liền với hoạt động của các lĩnh vực hàng không, lưu trú, vận chuyển, ăn uống, cùng với gia đình của họ bị biến thành nạn nhân do du lịch thương mại tê liệt chỉ nhằm vào Cục lãnh sự và Công ty Thương mại Du lịch Dịch vụ Hàng không An Bình liệu có thỏa đáng. Giống như scandal Việt Á, hoàn toàn không hề hứng gì dù chỉ đạo và đốc thúc thực hiện, thành tốc xét nghiệm trên diện rộng, Thủ tướng Việt Nam lại hoàn toàn vô can trong scandal giải cứu, cho dù rõ ràng công điện số 540, công điện Thủ tướng đã tạo ra mớ bùng nhùng như đã thấy. Có phải nhờ vậy, những viên chức lãnh đạo một số bộ trong